chào các bạn hôm nay thì rẻ hơn khuyến mãi sẽ thử bếp dành riêng cho thị trường nội địa nhật bếp có hiệu là Hyundai VH56BL đây là nội thất bên trong của bếp đây thì giờ tôi sẽ cũng đã đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp sẽ đóng nắp lại biết lòng của mình nè lấy lẩu cái thằng này đi có nắp che chừng ở bằng nhỏ đây là ngoại thất của bếp đây đây là bếp nướng nha có bị nướng bằng inox ưu điểm của bếp ga Nhật á, so với bếp ga Việt Nam thứ nhất là bếp ga được xuất xứ từ <coughs> xuất xứ từ Nhật nên sử dụng rất là bền thứ hai rất là an toàn có cảm biến phá ga tự động đây cái cảm biến cái đầu giống đồng của hàng cảm biến phá ga tự động khi mà nước tràn làm tắt lửa hay gió thổi làm tắt lửa thì sau 5 đến 7 giây cảm biến sẽ nhận <coughs> được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại rất là an toàn thứ ba là rất là tiết kiệm ga thực tế gia đình tôi có bốn người ngày nấu ăn hai buổi một bình ga giá khoảng 320 thì tôi sử dụng được khoảng hai tháng rưỡi thì à, trung bình mỗi tháng á, tôi chỉ tốn khoảng 150.000 tiền ga thôi rất là tiết kiệm thì à, tính năng đầu tiên á tôi cũng sẽ thử là phá ga khi gió hỏi tắt lửa tôi sẽ à, xả ra trước thì tôi bỏ pin vào tôi sẽ bỏ pin lại pin vào để hỏi bếp xanh đẹp ngọn lửa xanh đẹp thì giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi để thực hiện tính năng là gió thổi làm tắt lửa Đây, tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa lại cả ba biết. thì chỉ sau khoảng 5 đến 7 giây cảm biến nó nhảy sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại còn một <coughs> còn một số nơi à, bán khác á họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý nước trào ra làm tắt lửa mà các bạn để ý nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào ra đi nữa thì cũng chèn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt bếp đã khóa ga và kèm theo tiếng tập của Đà La thì một số bếp á à, nó sẽ phát ra một tiếng biết còn à, đối với bếp này nó chỉ nghe tiếng đập của đà la thôi bếp bên trái nè bếp bên phải và bếp nướng công tắc thì vẫn còn đang mở đây còn đây là cảm biến chạm đáy nồi khi mà cái cảm biến này nó nhận được 250 độ á bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ga thì dưới đáy nồi á nó phải đặt trên 300 độ thì bếp nó mới khóa thì tính năng thứ hai á tôi cũng sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt nè mô phỏng cho hai cái đáy nồi còn nếu các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nên dùng nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt nhiệt độ mà nó chỉ dao động từ 200 đến 250 độ thì cho dù các bạn hơi có bụi bếp nó cũng sẽ không khóa còn về phần bếp ga Nhật á đánh lửa bằng IC đây bằng hai cục pin đại cho nên khi mà chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa <clears throat> nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lượng ga thừa nếu có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam như pin con ó con thỏ nè pin này chỉ sử dụng cho bếp nhật bếp ga nhật được 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba hay là pin Maxell á thì ba loại pin này sử dụng cho bếp ga nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả các loại pin này à, rất là kém nên các bạn hãy tránh ra còn để khắc phục về pin đó đối với dòng bếp này tôi sẽ thay thế hai cục pin đại nè bằng một pin pin sạc pin thì có cực âm và cực dương thì khi giao bếp tôi sẽ đánh dấu cộng và trừ đi hai bên đó là một cục sạc có đoạn dây dài 3 mét đây là cục sạc đây đây <clears throat> hai bếp hai bếp nấu tôi đã tự động giảm nhỏ lửa nè cho dù vị trí cần ga đang ở ờ, vị trí lớn nhất nó đã có nhiệt độ cao nên đã đã tự động giảm nhỏ lửa xuống đây 210 độ bếp bên trái nè bên phải là 224 độ thì tùy mỗi điểm nó sẽ có nhiệt độ khác nhau bếp ga Nhật á có lò nướng rất là tiện lợi nướng thì các bạn nướng được mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng ra hai phân à, rất là tiện lợi không như cái kiểu nướng à, truyền thống của mình phải đi nhấm lửa than và khói bụi đây bếp nấu bên trái tôi đã tự động tắt lửa và phá ra sau chế độ là nước cạn nồi đây công tắc thì vẫn còn nằm đây điểm báo bên phải không vậy đã tự động tắt lửa và phá ra sau chế độ nước cạn rồi công tắc thì vẫn còn đang mở thì giờ tôi sẽ lắp pin sạc cho các bạn cùng theo dõi đây pin thì chỉ có một cục thôi nên không đủ dài, độ dài của hộp pin đây thì tôi gắn kèm theo một cái lò xo thì khi nhận bếp về nhà các bạn móc lò xo vào cực, cực dương của pin đây cực dương là dấu cộng nè các bạn móc vào cái lỗ này rồi như ờ, vậy là các bạn bỏ vào pin còn một đầu của miếng ờ, một còn một đầu của lò xo các bạn tiếp vào miếng hết trong hộp pin đây bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường còn để nhận biết pin yếu á các bạn có thể nghe theo nhịp đánh lửa của bếp nhịp đánh lửa nhanh liên tục là bên này, chậm dần là bên yếu hoặc à, các bạn à, nhìn thấy cái đèn ngay chỗ hộp pin nè khi pin yếu nó sẽ à, chớp đỏ lên sáng đỏ lên còn đây là đầu chờ của sạc pin khi hết pin thì các bạn cắm sạc vào thời gian sạc của pin sạc này nó khoảng 18 tiếng nếu mà các bạn không có thời gian theo dõi á, thì các bạn nhìn cái đèn trên đầu cục sạc nè đèn xanh là pin đầy đỏ là ngập pin vào một lần sạc á các bạn xài từ khoảng được 2 đến 3 tháng tuổi thọ của pin này á nó khoảng 4 năm nên các bạn khỏi lo với hai pin thì đối với dòng bếp này á nó chỉ có tính năng cơ bản thôi không có tích hợp hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi có bán kèm theo ổ cắm hẹn giờ nè giúp chúng ta thực hiện được thời gian mà ta mong muốn từ 1 đến 60 phút thì các bạn ngụm vào cục sạc nè cắm vào cắm hẹn giờ đó các bạn cắm vào ổ điện đây giờ tôi sẽ thử 2 phút khi các bạn sử dụng ổ cắm hẹn giờ á các bạn phải lấy pin ra để sau khi hết thời gian trên ổ cắm hẹn giờ á bếp nó mới tự động tắt lửa và phá ra lại nếu mà các bạn quên lấy bên ga thì sau khi hết thời gian trên ổ cắm hàng giờ bếp nó cũng sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn nguồn điện cung cấp của bên còn đối với tất cả các dòng bếp ga nồi đi nhật á cái loại van phù hợp với nó là loại van 50 lốt 345m van này nó cho có lượng tức lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130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 còn các cửa hàng bếp ga các tỉnh thành khác á, muốn phân phối thêm mặt hàng bếp ga nội địa nhật á, thì cũng có thể liên hệ qua anh <coughs> liên hệ cho, cho anh Nam qua Zalo Facebook đều được còn các bạn xem YouTube trên TV á thì các bạn tìm vào à, remote với từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để đón xem những video thử bếp nội địa Nhật của chúng tôi hoặc các bạn click vào nút đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video thử bếp vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với bạn bè người thân mình cùng xem thì khi nướng á các bạn nên cho ít nước vào mâm hứng nè để hơi nước bốc lên cũng làm mềm thực phẩm khi nướng nó không có bị khô qua thực tế khách hàng sử dụng bếp ga nội địa nhật trong 2 năm á cái tiền mà tiết kiệm ga bằng cái tiền mua bếp ban đầu của các bạn rất là tiết kiệm bếp thì có nắp che chưa lửa bằng inox nè nắp che chưa lửa bằng inox á mình mình xài không sợ mục xét nhưng loại nắp sắt những loại nắp sắt mình xài thời gian lâu á sẽ mục chân như thế này còn tác dụng của nắp che này á giúp ngọn lửa xè ra hoạt động đúng tính năng của nó đây. sau khi à, hết 2 phút hàng giờ cho nấu cắm nè bếp đã tự động tắt lửa và phá ra đây, công tắc thì công tắc tôi vẫn còn đang mở đây bếp thì được bảo hành một năm nếu trong 10 ngày đầu bếp có bị lỗi về kỹ thuật á tôi sẽ đổi trả bếp khác bằng giá trị bếp các bạn đã mua dưới bếp á, thì tôi cũng đã bọc lưới chống chuột và cũng xe <clears throat> và cũng cũng che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột chui vào cắn phá đứt dây điện thì vừa giờ tôi cũng đã hứa hết những năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video bếp sau